cửa hàng vua phụ kiện Việt thì đang hỗ trợ các bạn bảo hành một đổi một trong vòng 5 năm các bạn nha các bạn không nghe nhầm đâu 5 năm các bạn ạ chào mừng các bạn quay trở lại với video của bên cửa hàng vua phụ kiện Việt trên tay mình đó là một bộ củ cáp sạc à, sạc nhanh các bạn nhé đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng và được rất nhiều người tìm kiếm trong gian vừa qua đó là bộ củ cáp sạc nhanh đến từ thương hiệu của An Cơ đây là một bộ các bạn nhé thì đầu tiên mình sẽ cùng đi tìm hiểu về củ sạc các bạn ạ đây là một cái củ sạc An Cơ thế hệ thứ ba có tên là 313 đó với củ sạc này thì đang có công suất tối đa sẽ là 30W có thể sử dụng cho các dòng điện thoại Android như Samsung và có thể sử dụng cho các dòng như Apple như iPhone này iPhone sẽ hỗ trợ sạc rất là nhiều nhé từ iPhone 8 đến iPhone 11 Pro Max sẽ hỗ trợ là 18W này iPhone 12 12 series sẽ là 20W và hỗ trợ từ iPhone 13 14 sẽ là 27W các bạn nhé thì củ sạc này hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn đây mình cùng ờ, chi tiết bên trong các bạn ạ và đây chính là cái sản phẩm của chúng ta củ sạc à, an cơ thế hệ thứ ba đi kèm sẽ có là một sách hướng dẫn sử dụng các bạn nhé một sách hướng dẫn sử dụng có rất nhiều cái ngôn ngữ các nước luôn đây là cái à, nhân vật chính của chúng ta một củ sạc an cơ 30W điểm đầu tiên thì mình đánh giá đây là một cái củ sạc rất là nhỏ gọn có sử dụng cái công nghệ gan công nghệ gan một cái công nghệ giúp cho cái củ sạc của mình nhỏ gọn hơn nhưng công suất vẫn đạt được tiêu chuẩn nhá có cổng EQ3 à, này đây là một cái công nghệ rất là tốt này và sử dụng cổng PD cổng PD lên đến 30W các bạn ạ điểm đặc biệt của cái củ sạc này gọn nhẹ so với củ sạc khác đó là sử dụng cái chân sạc có thể gấp gọn được đó các bạn thể gấp gọn được đi du lịch thì không bị vướng mắc này thì cái diện tích của nó khi nào cũng chỉ là một cái hình hình như này thôi bạn cho vào túi rất là tiện nha với 30W này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho các dòng à, iPhone từ iPhone 8 đến 11 Pro Max này 12, 13 series, 14 series thậm chí sử dụng cho hầu hết các dòng Samsung để hỗ trợ sạc nhanh tại vì những dòng Samsung sạc nhanh thì 15W đã lên sạc nhanh rồi 25W đã lên sạc siêu nhanh rồi thì củ ăn cơ này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn nha đặc biệt với cái sản phẩm này của bên ờ, cửa hàng vua phụ kiện Việt thì đang hỗ trợ các bạn bảo hành một đổi một trong vòng 5 năm các bạn nhá các bạn không nghe nhầm đâu 5 năm các bạn ạ thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt khi các bạn sự ờ, cần một cái củ sạc nhanh sử dụng cho các dòng điện thoại khác nhau cũng như là dòng iPad cũng dùng được, được các bạn ạ Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn một mẫu cáp sạc cũng đến từ thương hiệu của Anker thì theo công bố của nhà sản xuất thì mẫu cáp sạc dây dù này có cái chất liệu bền gấp 15 lần so với các sản phẩm khác của phân khúc các bạn ạ đó đây là một cái thiết kế của cái sản phẩm an cơ là rất là tinh tế giúp bạn có thể thấy được đây là một cái sản phẩm rất là bền này cái lọ dây bên trong này đầu dây chống đứt chống gãy này ngoài ra các bạn có thể nhìn luôn sản phẩm khi mình chưa mở hộp đây là một bộ sản phẩm màu trắng để mình à, muốn sử dụng đồng bộ với cái củ mình vừa tư vấn các bạn nhé đây mình cùng mở hộp sản phẩm đó đầu tiên đập vào mắt mình thì sẽ có một cái túi đựng như này các bạn ạ túi đựng có thương hiệu an cơ luôn với túi này thì các bạn có thể sử dụng đựng được cả củ sạc và cáp sạc nhá mang đi rất là tiện sạch đây là cái cái sản cái nhân vật chính của chúng ta một cáp sạc an cơ một cáp sạc an cơ màu trắng đây là một cái sản phẩm có độ dài là 1,8 nhá 1,8 mét các bạn nhá 1,8m nhưng yên tâm là với 1,8m này các bạn sử dụng sạc nhanh không hề ảnh hưởng đến cái chất lượng sạc nhé đây là một sản phẩm mình đang sử dụng cho các dòng iPhone và iPad nên là đầu của nó sẽ là hỗ trợ là C2 Lightning C2 Lightning ngoài ra Anker có hỗ trợ cho các bạn các sản phẩm C2C để sử dụng cho các dòng như là Samsung các bạn ạ C2C đều có với chất liệu dây dù này cảm nhận đầu tiên khi mình sử dụng này rất là chắc chắn này đầu sạc cũng rất là chắc luôn các bạn sử dụng nhiều ấy khi mà mình sử dụng để cắm sạc điện thoại ấy, thì cái điểm mà các bạn cái yếu điểm mà khi sử dụng đó là cái những cái đầu cắm dây sạc như này rất dễ bị đứt nhưng an cơ đã khắc chế được những cái tình trạng như thế này thì đầu sạc rất là chắc các bạn nhé với cáp sạc với củ sạc bộ sạc an cơ này gần như là các bạn có thể sử dụng để lựa chọn cho hầu hết các dòng máy iPhone rồi thì đây mình nghĩ là một sự lựa chọn gần như là tất cả các khách hàng đến với cửa hàng bên mình đều sẽ lựa chọn cái sản phẩm này và đây là một cái bộ sản phẩm bên mình đang hỗ trợ bảo hành rất là tốt và có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện Việt ở ngã tư Phú Yên các bạn quan tâm chỉ cần comment để lại số điện thoại thì bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như hỗ trợ ship code toàn quốc nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video